đến từ Nam Phi da ở đây là da Nhung vừa ghi xong và Nhung đã có xịt một ít uh, ờ, xịt thoáng lên để uh, cấp tốc nước cho da một xíu trong quá trình mà mình chờ mình đắp mặt nạ nè hôm nay Nhung sẽ đắp một cái miếng màu xanh này đó là dùng ẩm phục hồi duy trì độ ẩm cho da ừ. Ừ, bây đắp mặt nạ nha hôm nay Nhung sẽ đắp màu xanh thì ờ, không biết có ai đắp mặt nạ giống Nhung không thì hôm nay cuối tuần và buổi tối nữa nên lâu lắm rồi mình mới có uh, cái thời gian như thế này và mình quyết định là thử cho làn da của mình xong rồi